thì à, mời các anh chị mình sẽ qua cái phần tiếp theo là phần hỏi đáp thì anh chị nào có cái cái câu hỏi nào á các anh chị có thể chat trực tiếp vào cái phần chat để ban tổ chức có thể đưa ra những cái câu hỏi phù hợp và hướng dẫn à, giải đáp cho mọi người à, và mời à, à mọi người quay lại với à, chị Trang Bùi à, rồi xin uh, cảm ơn cái phần uh, chia sẻ của Nhi ha thì thật ra là trong vòng 45 phút uh, nó cũng khá là ngắn để mà mình có thể tìm hiểu về tất cả các tính năng mà hiện tại Zalo Official Cao đang cung cấp kể cả tính phí cũng như là miễn phí thì thay vì là các anh chị phải tự lên trên hệ thống hoặc là tự lên trên Google hoặc là YouTube để mà có thể tìm kiếm được những cái khái niệm Zalo Official Cao là gì rồi uh, làm sao để mình có thể tận dụng tất cả những tính năng của Zalo Official cao broadcast message là gì rồi thanh menu là gì thì à, ừ, Zalo cũng đã có hỗ trợ các anh chị trong cái việc là mình có thể học được những cái kiến thức đấy uh, trong cái vòng vòng thời gian có trong cái buổi mà có thời gian ngắn nhất vậy thì uh, hy vọng rằng là sau cái buổi ngày hôm nay á, thì các anh chị không có ngần ngại để mà log in ngay vào trang oa.zalo.me tạo cho mình ngay một cái Zalo official cao chờ duyệt và trải nghiệm những cái tính năng uh, mà dạ, Nhi đã có giới thiệu với các anh chị ngày hôm nay bởi vì là theo Trang thì để mà mình có thể thực hành một cách mượt mà nhất cũng như là am hiểu hệ thống nhất thì chỉ có một cách đó là uh, mình phải uh, thực hành và tìm hiểu thực sự về nó à, thì cũng như là ban tổ chức cũng đã có giới thiệu cho mọi người rồi thì cái series của mình nó sẽ có 3 buổi thì ngày hôm nay mới chỉ là giai đoạn cái official cao thôi và mình sẽ vẫn còn những cái kiến thức uh, của những cái buổi ngày hôm sau nữa thì hy vọng là các anh chị uh, thu nhập được nhiều thêm kiến thức từ những cái buổi chia sẻ của đội ngũ gia loẹt uh, ngày hôm nay ha thì bây giờ trang xin phép mình sẽ được chuyển qua cái phần ờ, Q&A mà các anh chị đang uh, chat khá là nhiều ở trên uh, cái phần chat của Zoom thì các anh chị nào có câu hỏi thì mọi người cứ uh, chủ động gửi câu hỏi vào trong ở cái phần chat ha thì Trang cũng lưu ý với mọi người một chút xíu là cái thời lượng chương trình của mình á, nó cũng không có quá nhiều mình chỉ khoảng tầm 10 đến 15 phút để trả lời các câu hỏi của mọi người thôi vì thế là trang xin phép được uh, chọn lựa ra những cái câu hỏi mà trang nghĩ rằng là uh, đang có nhiều anh chị cùng thắc mắc nhất uh, còn những cái câu hỏi khác á, thì các anh chị vui lòng là liên hệ trực tiếp với lại đội ngũ chăm sóc khách hàng của Zalo Official Cao thông qua email là oa@zalo.me để mình được giải đáp thì hiện tại thì uh, Zalo Official Cao chưa có cái hotline để có thể hỗ trợ trực tiếp cho các anh chị thì à, các anh chị vui lòng liên hệ qua email của OA giúp mình ha và các không biết được là Nhi đã tìm được cái câu hỏi đầu tiên chưa Nhi ha à, ở đây thì um, Nhi có câu hỏi của một bạn là uh, sao mình một tài khoản Zalo OA cá nhân không phải doanh nghiệp vậy có phải là tài khoản OA được xác thực như OA không doanh nghiệp không ẹt à, thì ở đây thì Duy xin trả lời đó là à, như cái lúc đầu á, là Nhi có giới thiệu với mọi người là OA là mình đại diện cho doanh nghiệp chứ không có đại diện cho bất kỳ cá nhân nào cả à, và mình để mà mình phải xác thực được cái trang OA á, tại vì xác thực OA là một cái cách để mà mình định danh được cái tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó nên bắt buộc là mình phải có đầy đủ tài liệu xác thực của doanh nghiệp ừ. mình phải xác thực như một doanh nghiệp không phải là một cá nhân khi ừ. mà ví dụ như trong trường hợp bạn là một cái cá nhân bạn đại diện cho doanh nghiệp đó để xác OA của doanh nghiệp thì uh, là người đại diện mình không có đầy đủ cái chứng từ về um, giấy tờ nè giấy tờ về giấy phép kinh doanh hay là cái uh, chứng minh nhân dân á, thì mình sẽ sử dụng công văn để xác thực bắt buộc là phải là đại diện cho doanh nghiệp xác thực mình không phải là một cá nhân mình cung cấp thông tin cá nhân của mình mà xác thực OA doanh nghiệp được vậy thì theo cái câu hỏi này của Trang hiểu là bắt buộc là nếu mà mình xác thực cái giai đoạn official cao á, thì mình là phải bắt buộc phải có giấy đăng ký kinh doanh đúng không nhỉ? À, à cái này á, thì là à, tùy vào cái tên OI của mình ví dụ như OI của mình á mình đặt theo cái tên uh, trên giấy phép kinh doanh á thì mình có thể sử dụng giấy phép kinh doanh để xác thực hay là cái uh, cái uh, giấy uh, giấy um, yêu cầu xác thực thông tin ở trên hệ thống còn đối với tên doanh nghiệp á, là mình uh, tên thương hiệu thì mình phải sử dụng cái uh, cái giấy tờ xác xác thực cái thương hiệu của mình xác nhận cái quyền sở hữu thương hiệu thuộc về doanh nghiệp của mình ừ. vậy vào cái tên mỗi loại tên OA mà mình sẽ chọn cái bộ hồ sơ xác thực cho nó phù hợp ừ. vậy thì cũng có một số các bạn đó, cũng có hỏi là nếu như mà là uh, cá nhân mà chỉ tạo Zalo official cao để mà uh, promote cho cái shop hoặc là, là cái cửa hàng của các bạn thôi và các bạn cũng không có giấy đăng ký kinh doanh gì cả ừ. thì là sẽ không được xác thực đúng không? Um, đối với những cái shop mà khi mà mình không có không có cái giấy tờ gì chứng minh hay là để xác nhận cách pháp nhân của cái trang OA đó mình sẽ không xác thực được nhưng mà về ừ. shop á, thì là mình đây bên phía OA á, không bắt buộc mình phải xác thực không xác thực mình vẫn có thể sử dụng được những cái tính năng mà của OA cung cấp nhưng mà nó có một phần giới hạn như những cái giới hạn như có nói với mọi người á ở cái ừ. phần mà so sánh giữa OA xác và không xác thực Ờ, ô cảm ơn Nhi. Thì Trang nghĩ là cái câu trả lời của Nhi vừa rồi cũng khá là đầy đủ cho một số các câu hỏi của các anh chị và các bạn ở đây là vừa xác thực uh, cho các OA của doanh nghiệp mà cũng là vừa trả lời cho câu hỏi là tại sao các uh, ờ, OA mà tạo theo dạng cá nhân thì có được xác thực hay không ha thì mọi người tham khảo câu trả lời vừa rồi. Ngoài ra thì Trang cũng có nhận được một cái câu hỏi về Zalo Broadcast Message là có giới hạn số lượng người nhận tin nhắn hay không Ờ, và một tháng được gửi 20 tin nhắn một lần thì gửi maximum là bao nhiêu phần trăm user nhận được có customize người nhận tin nhắn hay không target vào giới tính location sẽ mất phí hay là uh, uh, được uh, miễn phí thì trang xin phép và được uh, trả lời cái câu hỏi này uh, cho nhi ha thì uh, như là nhi có giới thiệu với mọi người ở trong cái phần uh, chia sẻ vừa rồi á thì cái tin nhắn broadcast message là một cái tin nhắn đa phương tiện cho phép mình sẽ được gửi tin nhắn đến tất cả những người đang follow Zalo Official cao của mình đồng thời và cùng một lúc. Tức là ví dụ như nếu như Zalo Official cao của các bạn có 20 follow hoặc là 200 follow hoặc là 2.000 follow thậm chí là 200.000 follow thì khi mà bạn gửi tin nhắn có các message á, thì sẽ đảm bảo được là tất cả những người đang follow Zalo Official cao của các bạn đều nhận được tin nhắn nhưng mà tất nhiên là các bạn cũng phải hiểu một cái vấn đề đó là khi mà mình kết nối wifi hoặc là 3G ấy, thì mình mới có thể nhận được cái tin nhắn podcast message đấy cho nên là nếu như mà bạn đang có 200 ngàn follower thì tất nhiên là cái số lượng mà tin nhắn các bạn gửi đi á, nó cũng sẽ bị hao hụt ví dụ như á, chỉ khoảng tầm 1 ngàn 195 ngàn hoặc là 198 ngàn số lượng người đang follow Zalo Official đang nhận được thôi bởi vì là có thể là uh, cái những cái user mà đã follow Zalo Official của, ờ, cao của các bạn á các bạn nó không còn sử dụng cái tài khoản Zalo đó nữa hoặc là trong cái thời gian mà các bạn gửi broadcast á, uh, cái user đó các bạn nó không có um, kết nối wifi hoặc là 3G mà sau khoảng tầm 24 đến 48 tiếng thì uh, cái tin nhắn nó sẽ không có gửi được nữa dẫn đến cái việc đó là uh, mình sẽ không có thể đẩy được cái nội dung đến cho khách hàng uh, cái tiếp theo nữa là tại sao broadcast mới phải có cái segment uh, khi mà mình gửi cái broadcast bởi vì là khi mà các bạn gửi tin nhắn broadcast á, thì nó các bạn nên phân cái tệp uh, khách hàng của các bạn ra theo uh, độ tuổi giới tính cũng như là uh, cái vị trí của những người đang follow Zalo Social cao của các bạn chính vì thế là mình mới có qua ta gửi và qua ta nhận thì à, một tháng Zalo Official cao cho các bạn bao nhiêu qua ta gửi thì các bạn chỉ được gửi như đó thôi và cho bao nhiêu qua ta nhận thì các bạn cũng chỉ nhận được bao nhiêu đó thôi và tính năng này sẽ là hoàn toàn miễn phí không có mất phí cũng có một số các bạn hỏi trang á, là vậy thì bây giờ mình muốn mua thêm cái qua ta gửi hoặc là cái qua ta nhận của các tác message thì có được không thì uh, câu trả lời là không hiện tại thì à, Zalo uh, Yellow official cao cho bao nhiêu thì mình sử dụng mấy nhiêu nha các bạn bởi vì là broadcast music nó cũng sẽ là một cái con dao hai lưỡi á nếu như mình gửi một cách tràn gian đại hải mà không có uh, phân mai cái nội dung của broadcast cũng như không phân tệp của khách hàng khi gửi thì nó sẽ dẫn đến cái việc đó là khách hàng họ sẽ cảm thấy cái OA của các bạn nó quá là phiền đi không có đúng cái nội dung mà khách hàng họ cần và họ sẽ có một cái hành động là họ unfollow OA mà mình tốn bao nhiêu chi phí để mà có thể lấy được một cái follow đúng không nhưng mà mình lại uh, mất tiền uh, nhưng mà họ lại follow về cái nội dung của mình không có đúng thì sẽ dễ làm cho mình bị mất cái chi phí marketing để mà recruit một cái follower đấy à, hy vọng là cái câu trả lời của trang nó có khá là đầy đủ để mà và phản hồi cho tất cả những cái nội dung các bạn đang hỏi về broadcast ha rồi à, thì không biết là tiếp theo câu hỏi của mình là gì đi ha À, mình có một cái câu hỏi của một bạn là một đăng ký doanh nghiệp có thể xác minh được bao nhiêu OA và mình muốn xác minh OA không trùng tên với tên doanh nghiệp phải làm thế nào? thì cái câu hỏi này nó sẽ có hai ý đó là một cái đăng ký kinh doanh thì mình xác thực được bao nhiêu cái trang OA thì ở đây trả lời là đối với một cái tên OA á theo cái tên doanh nghiệp thì mình chỉ xác thực được một cái tên OA là xác thực được một cái thôi một cái OA ví dụ như là ở trên thị trường có cùng một cái doanh nghiệp A nhưng mà rất là nhiều bạn tạo ra cái OA mang tên doanh nghiệp A thì cái bạn có đầy đủ cái thông tin để uh, xác thực cái trang OA á thì các bạn nộp lên và các bạn đã được cái xác thực cái tên OA đó rồi thì cái những cái bạn sau mình không thể hoặc không thể nào đặt cái tên cùng với cái tên này cái tên ờ, OA đã được đặt rồi và mình xác thực nữa tại vì khi mà mình ờ, giống như là xác minh chính chủ á, thì chỉ có một người là chính chủ thôi chứ không thể nào uh, đi xác minh mà hở có rất uh, 10 20 cái người chính chủ được à, nên là các bạn lưu ý là một cái OA doanh nghiệp đặt đúng cái tên đó thì mình chỉ xác được đúng một cái tên OA thôi và cái thứ hai là muốn xác minh OA không trùng tên với tên doanh nghiệp thì quay lại cái câu chuyện là tên OA của bạn không trùng với cái tên doanh nghiệp tên giấy phép đăng ký kinh doanh thì tên OA này bạn đang đặt theo là loại tên gì tên thương hiệu hay là tên giao dịch khác ví dụ như tên thương hiệu thì mình cung cấp cái giấy sở hữu cái thương hiệu khác hay là cái tên giao dịch mình cung cấp cái bộ hồ sơ thì bao gồm là logo thương hiệu nè tên miền website rồi um, uh, có thể là uh, hình ảnh cái cửa hàng của mình hình ảnh cái bản tên của mình mình upload lên thì bên OA vẫn xem xét cho mình và xác thực được cái tên đó dù nó không đúng với lại cái tên ờ, thương hiệu trong giấy phép kinh doanh Ok, cảm ơn Nhi. Thật ra thì uh, cái câu hỏi này của mọi người là Trang thấy là Nhi cũng đã có chia sẻ rất là kỹ trong cái phần mà hướng dẫn uh, xác thực Zalo Official cao ở trên cái phần slide trước đó. Thì mình sẽ có ba cách để xác thực ha, thì mọi người tham khảo lại cái phần nội dung à, ngoài ra thì trang cũng có sẽ nhận được thêm một cái câu hỏi nữa mà trang nghĩ là rất là nhiều bạn cũng rất là quan tâm luôn là mình có một list uh, số điện thoại của khách hàng nè mình có thể gửi lời mời quan tâm đến cái list số điện thoại này không và chắc chắn là uh, mình không phải là bạn của những uh, admin không phải là bạn của những cái cả số điện thoại này thì uh, như hồi nãy trong cái phần hồi giới thiệu mà Nhi có chia sẻ đó là mình chỉ có thể gửi lời mời quan tâm gia lô Official Account nếu trong trường hợp là mình là bạn bè của và à, mình đang là bạn bè với những cái người này ở trên Zalo thì mình mới có thể gửi được thôi và hiện tại một ngày là mình đang có qua ta là 20 uh, ờ, lời mời một ngày không phân biệt uh, số lượng admin tức là ví dụ như là bạn có thể là 10 admin hoặc là 20 admin trong Zalo official cao của mình uh, nhưng mà một ngày các bạn cũng chỉ được gửi 20 uh, lời mời thôi chứ không phải là mình có 10 admin mà mỗi admin gửi được 20 lời mời là một ngày đó mình có 200 lời mời tức là một ngày mình chỉ có 20 lời mời là uh, maximum thôi ngoài ra thì để mà có thể uh, tối ưu thêm được cái phần gửi lời mời uh, quan tâm gia Zalo Official này á thì mình có thể uh, ứng dụng bằng cách là mình gửi 20 lời mời đến bạn bè trong danh bạ Zalo của mình nè hoặc là mình có thể uh, chia sẻ cái Zalo Official cao này cho bạn bè của mình thì khi mà mình đăng chat cá nhân một một bằng cách chia sẻ Zalo Official cao thì nó sẽ không có giới hạn thì lúc này mình có thể kêu gọi bạn bè người thân gia đình của mình để quan tâm tăng cái lượng follow cho cái Zalo Official cao của mình hoặc là nếu như mình đã có sẵn những cái group chat cùng với những cái khách hàng cũ của mình đó, ở trên Zalo mình cũng có thể gửi cái Zalo Official cao đó vào trong group để kêu gọi là ờ các anh chị ơi hiện tại là cái shop của em đang có mở một cái Zalo Official cao ở trên Zalo này các anh chị quan tâm để cập nhật uh, ngay những cái thông tin về chương trình khuyến mãi hoặc là thông tin ra mắt sản phẩm mới của bên em hoặc là có thể đặt hàng trực tiếp ở trên Zalo Official cao của bên em nhận đơn và ship hàng cho các anh chị trên đó chẳng hạn thì đây cũng là một cái cách để mà các anh chị có thể tối ưu được cái lời mời với Official cao còn đó là trong trường hợp là các anh chị có tệp danh sách khách hàng cũ còn vậy thì nếu như mình có muốn target đến hơn 64 triệu khách hàng tiềm năng ở trên Zalo thì làm sao thì là mình quảng cáo nha các anh chị và tất nhiên là quảng cáo thì sẽ mất phí vậy thì làm sao mình có thể tìm hiểu được cái công cụ quảng cáo đó thì mình vui lòng tham gia cái chương trình về Zalo Ads trong thứ ba tuần sau nha rồi xin mời uh, câu hỏi tiếp theo ạ. Chắc là mình sẽ uh, trả lời thêm hai câu hỏi nữa cho những cái thắc mắc của anh chị nữa thôi. Sau đó thì mình sẽ đến chương trình uh, Lucky Raw vay số ha. À rồi, à, ở đây thì Di thấy có một anh chị thắc mắc về cái uh, tin nhắn broadcast à, là à, tại sao mình gửi tin nhắn broadcast đến người dùng mà người quan tâm không thể nhận ngay mà phải đến khoảng 2 3 giờ sau thì người đó mới nhận được. Có cách nào khắc phục hay không? à về cái tin nhắn postcard này á là khi mà mình gửi tin nhắn thì nó sẽ có hai bước à, bước đầu á là mình chọn những cái tin nhắn à, mình những cái à, thông tin mà mình muốn gửi đến khách hàng bài viết video video sản phẩm gì đó mình muốn gửi đến người quan tâm và cái thứ hai nữa là mình sẽ chọn nhóm đối tượng và thiết cái thời gian gửi mình có thể đặt lịch hẹn để gửi nè làm um, và sau khi mà mình đã uh, thiết lập đầy đủ cái thông tin à, về nội dung và nhóm chọn đối tượng nè thiết lập lời à, thiết lập cái thời gian để gửi đến nhóm podcast á, thì mình gửi lên hệ thống thì hệ thống họ cần có thời gian để họ xét duyệt cái nội dung cái tin nhắn broadcast của mình như thế nào thì ờ, để có thể là gửi đi cái tin nhắn broadcast đó nó uh, nó không có những cái thông tin uh, phản cảm hay là những cái thông tin không đúng theo uh, quy định của pháp luật chẳng hạn thì bên bộ phận xét duyệt broadcast sẽ có thời gian xét duyệt nên là cái thời gian uh, ờ, gửi broadcast nó sẽ không đến được ngay đối với người quan tâm mà còn sau đó là khoảng uh, từ 30 phút đến uh, uh, 2 tiếng thì uh, người quan tâm họ có thể nhận được cái tin nhắn broadcast này rồi cái việc này á, thì các bạn còn nên xem lại là à cái thời gian mình đặt gửi lịch gửi tin nhắn broadcast nó có đúng um, nó có liền chưa hay là mình quên là mình nhắm chọn à, ngày hôm sau mình mới gửi thì những cái này là anh chị cần kiểm tra thông tin trước khi mà mình bấm nút gửi duyệt và gửi tin nhắn postcard đi um, và ở đây thì ờ, à, như thấy á, có một cái câu hỏi liên quan đến à, cái lượng à, quan tâm cái OA là tối đa bao nhiêu lượt quan tâm thì hiện tại ở trên Zalo OA á, thì không có giới hạn tối đa là bao nhiêu quan tâm cho mỗi trang OA hết tại vì cái đó giống như là cái quy mô phát triển của doanh nghiệp của mình á thì à, mình sẽ không có giới hạn tối đa tiềm năng của khách hàng khách hàng làm sao có thể là tìm kiếm nhiều người quan tâm cho cái trang OA của mình để chăm sóc khách hàng ờ, càng nhiều càng tốt cái đó là những cái tính năng mà OA hỗ trợ cho mình đúng rồi bởi vì khi mà mình càng có nhiều lượt follower thì có phải là cái tin nhắn podcast của mình nó nó sẽ càng được đến nhiều follower hơn và càng nhiều người nhận được cái thông tin về sản phẩm mới cũng như chương trình khuyến mãi của Zalo Official cao đúng không Nhi? đúng rồi à, giống như là mình làm sao để phát triển được uh, tiềm năng khách hàng của mình là tối đa thì mình cứ làm thôi thì OI sẽ hỗ trợ hết mình cho doanh nghiệp luôn rồi à, ok cảm ơn uh, phần trả lời câu hỏi vừa rồi rất là đầy đủ của Nhi thì Trang nghĩ là cũng sẽ là cái câu hỏi uh, cuối cùng của ngày hôm nay thì đội ngũ chăm sóc khách hàng cũng có chat ở trong phần chat đó là nếu như mà các anh chị do thời lượng chương trình có hạn cho nên là nếu như mà các anh chị có những cái câu hỏi hoặc thắc mắc gì thêm á, thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ Zalo Official Cao thông qua email là oem@zalo.me giúp Trang ha. Tại vì Trang có cũng có xem sơ qua tất cả các câu hỏi của các anh chị thì anh một số các anh chị đa phần là sẽ hỏi về broadcast message và xác thực ờ, Zalo Official Cao là chủ yếu thì những cái phần này Nhi cũng đã có chia sẻ rất là chi tiết trong cái uh, phần uh, giới thiệu của mình rồi. Tuy nhiên thì tất nhiên là một doanh nghiệp cũng sẽ có một cái vấn đề riêng uh, tên doanh nghiệp khác tên giao dịch khác rồi tên làm việc với khách hàng khác hoặc là tên đăng ký kinh doanh cũng khác cho nên là để mà mình có thể uh, được tư vấn trực tiếp thêm về những cái vấn đề riêng của doanh nghiệp của mình làm sao có thể xác thực Zalo Official cao thì các anh chị cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ OA amoczalo.me cung cấp đủ tất cả các giấy tờ mà hiện tại các anh chị có và giải thích các vấn đề các anh chị đang gặp phải thì lúc đó đội ngũ Zalo Official cao sẽ support hết mình cho các anh chị để mình có thể tạo được một cái Zalo Official cao thành công trên hệ thống này và cũng như trang có nói vừa nãy là hy vọng trong cái buổi ngày hôm nay thì các anh chị sẽ lên oa.zalo.me để mà có thể tạo ngay cho mình một cái Zalo official cao chờ duyệt và sau đó trải nghiệm thử tất cả những tính năng mà hệ thống uh, đã cho phép và các anh chị cũng lưu ý một chút xíu là khi mà mình đã tạo cái Zalo official cao thì mình đã trở thành một cái follow Zalo official cao của mình rồi và mình có thể gửi broadcast message luôn và mình cũng sẽ là người nhận được cái broadcast message đấy và mà anh chị anh chị sẽ thấy được là cái powerful của broadcast message nó như thế nào ha